của tờ Die Spiegel, ông Koenig mô tả quyết định của Nga khi khai màn chiến dịch quân sự của Ukraine là nguồn cơn của mọi chuyện. Chúng ta đang hòa bình thì đột nhiên một quốc gia đưa quân vào một quốc gia khác ở châu Âu. Ông Koenig nói. Tuy nhiên, đại diện của Đức tại NATO nhấn mạnh rằng Liên minh quân sự nói chung không có nghĩa vụ pháp lý để giúp Kiev đẩy lùi chiến dịch của Moscow vì Ukraine không phải là một quốc gia thành viên NATO. Điều 5 trong hiệp ước của NATO cũng không thể được kích hoạt. Quan chức này giải thích. Điều 5 quy định cuộc tấn công vào một thành viên NATO được coi là một cuộc tấn công chống lại toàn khối. Lúc này, tất cả các quốc gia thành viên sẽ chung tay hỗ trợ quốc gia bị nhắm mục tiêu. Theo ông Koenig, NATO muốn tránh tham gia trực tiếp vào giao tranh bằng mọi giá vì điều này có khả năng làm bùng phát một cuộc xung đột cực lớn với sự tham gia của thêm 30 quốc gia thành viên liên minh, điều mà không ai mong muốn. Khi được hỏi NATO có thể làm gì để giúp Ukraine, ông Koenig giải thích rằng các quốc gia thành viên vẫn đang cung cấp cho Kiev vũ khí và tiền bạc. Ngoài ra, Liên minh châu Âu-EU cũng đã áp dụng lệnh trừng phạt lên Nga trong 6 tháng qua. Ông kết luận rằng triển vọng hòa bình là khá mong manh vì Ukraine và Nga dường như không thể hòa giải. Theo ông Koenig, Kiev đúng đắn khi yêu cầu Moscow nhượng lại tất cả các vùng lãnh thổ từng thuộc về Ukraine ở phía Nam và phía Đông mà mới đây đã bỏ phiếu gia nhập Nga cũng như là Crimea, bán đảo đã sắp nhập Nga năm 2014. Tuy nhiên thì Điện Kremlin không có khả năng đồng ý với các điều khoản như vậy. Theo đài RT, NATO tuyên bố đáp trả trước cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của khối. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng Liên minh quân sự NATO sẽ nhanh chóng đáp trả trước các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của khối. Trả lời phỏng vấn hãng tin NBC, Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho biết NATO sẽ đưa ra phản ứng thống nhất và kiên quyết đối với bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở tầng quan trọng của liên minh quân sự này. Bất kỳ cuộc tấn công có chú ý nào nhằm vào cơ sở tầng quan trọng của NATO đều sẽ bị NATO đáp trả một cách kiên quyết và thống nhất. Tổng thư ký NATO Stoltenberg nói, căng thẳng giữa Nga với phương Tây gia tăng thời gian gần đây. Trong bài phát biểu sắp nhập 4 vùng ly khai Ukraine mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nhân dân Nga sẽ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ bằng tất cả sức mạnh và ý chí, thậm chí là cả vũ khí hạt nhân, sẵn sàng làm mọi thứ để đảm bảo cuộc sống an toàn của người dân Nga. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với Washington và NATO là sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ của đồng minh. Mỹ đã chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ từng tấc đất của NATO. Washington và các đồng minh sẽ không bị đe dọa, ông Biden nói. Ông nhấn mạnh những lời nói của Putin sẽ không đe dọa được Mỹ và các đồng minh sau khi Nga tuyên bố sắp nhập 4 vùng ly khai Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã ký thông qua một đơn gia nhập rút gọn để nước này có thể trở thành thành viên NATO trong thời gian ngắn nhất. Mặc dù Tổng thư ký Stoltenberg nói rằng việc Ukraine gia nhập NATO cần phải có sự đồng thuận của tất cả 30 thành viên liên minh, đồng thời tuyên bố NATO không tham gia vào xung đột Ukraine, song ông nhấn mạnh NATO sẽ tiếp tục cung cấp khí tài, quân sự và tài chính cho Kiev. Mới đây, Tổng thống các nước Cộng hòa Séc, Estonia, Latvia, Litva, Bắc Macedonia, Montenegro, Ba Lan, Romania và Slovakia đã tổ chức một cuộc họp bày tỏ sự ủng hộ đối với mong muốn trở thành thành viên NATO của Ukraine, đồng thời kêu gọi tất cả các đồng minh tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev. Tàu ngầm Nga mang vũ khí ngày tận thế biến mất khỏi cảng ở Bắc Cực. Một số báo đưa tin, tàu ngầm hạt nhân hàng đầu của Nga đã biến mất khỏi cảng ở Bắc Cực cùng với vũ khí ngày tận thế. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã nhiều lần cảnh báo các thành viên rằng tàu ngầm Belgorod của Nga có thể không còn hoạt động ở khu vực ngoài khơi căn cứ Biển Trắng, nơi nó vẫn hiện diện từ tháng 7 năm nay. Theo báo chí của Ý, các quan chức NATO cho rằng Nga có thể sắp thử nghiệm hệ thống vũ khí Poseidon trên tàu ngầm Belgorod. Đó là một phương tiện không người lái mang theo bom hạt nhân mà Nga khẳng định là có thể tạo ra một trận sóng thần phóng xạ. Phương tiện không người lái có thể tách khỏi tàu ngầm vào bất kỳ lúc nào và kích nổ ở độ sâu 1 km gần bờ biển. Theo báo chí Nga, thiết bị này có thể tạo ra một cột sóng cao hơn 480 m mang chất phóng xạ ập vào bờ biển. Tàu ngầm dài 182 m được bàn giao cho Hải quân Nga từ tháng 7 năm nay theo chương trình phát triển và vận hành thế hệ siêu vũ khí mới. Rebecca Kopfler, một chuyên gia tình báo chiến lược, cho rằng Nga chỉ dùng loại vũ khí đó như một giải pháp cuối cùng nếu Nga và Mỹ chiến tranh trực diện và Nga đang thua cuộc. Ông Kopfler cho rằng thiết bị này có thể chưa hoạt động cho đến năm 2027, nhưng Nga có thể thử nghiệm để gây sức ép với Ukraine và phương Tây. Tổng thống Nga Putin gần đây đã cảnh báo về việc sử dụng vũ khí hạt nhân không phải là nói đùa. Chưa biết tàu ngầm Belgorod đang ở khu vực này từ ngày 3 tháng 10. Điều này không khiến Kopfler ngạc nhiên. Theo chuyên gia này, các tàu ngầm Nga có năng lực tàng hình tốt nhất thế giới thậm chí từng vào cả vùng biển của Mỹ mà không bị phát hiện. Có những lần, các tàu ngầm hạt nhân của Nga mang theo tên lửa hành trình tầm xa vào gần bờ biển của Mỹ mà không bị phát hiện trong nhiều tuần. Kepler nói với tờ Fox News. Vào đầu năm 2010, một tàu ngầm Nga chỉ bị phát hiện sau khi đang rời khỏi vùng biển của Mỹ. CNN, Mỹ đang chuẩn bị phương án đối phó trường hợp Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật Ukraine. Giữa lúc mối lo ngại về việc Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân gia tăng, Mỹ được cho là đang cân nhắc các kịch bản ứng phó, nhất là trường hợp Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Ukraine. Lo ngại Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ leo thang cuộc xung đột tại Ukraine, Mỹ đang cân nhắc cách thức đối phó các kịch bản có thể xảy ra, bao gồm trường hợp Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Đài CNN ngày 3 tháng 10 dẫn một số nguồn tin tình báo Mỹ cho hay. Ngay từ đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine, Washington đã phát triển các kế hoạch dự phòng nhằm đáp trả các hành động quân sự của Nga, bao gồm khả năng Moscow có thể leo thang cuộc chiến qua một bước, gọi là sự phô trương hạt nhân như tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hoặc cho kích nổ ở độ cao lớn, hoặc tại những nơi cách xa khu dân cư. Các chuyên gia coi việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công hạt nhân là một lựa chọn mà Washington cần tính đến nhất là khi đà tiến của lực lượng Nga chậm lại và khi Moscow sắp nhập thêm lãnh thổ của Ukraine. Các quan chức Mỹ nhìn nhận một cách nghiêm túc những lời đe dọa công khai về việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Tổng thống Putin. Trong một bài phát biểu vào tháng trước, ông Putin đã nhấn mạnh nếu sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng ta bị đe dọa, chúng ta sẽ sử dụng tất cả các phương tiện sẵn có để bảo vệ nước Nga và người dân của chúng ta. Tương tự, vào ngày 30 tháng 9, tại lễ ký hiệp ước sắp nhập 4 tỉnh ly khai của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Chủ nhân Điện Kremlin cũng cam kết sử dụng tất cả phương tiện sẵn có để bảo vệ các khu vực này, đồng thời nói thêm rằng Mỹ đã tạo tiền lệ cho các cuộc tấn công hạt nhân khi thả bom xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai. Hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ Mike Quigley, thành viên của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, nhận định ông Putin có khả năng làm bất cứ điều gì. Đồng thời lưu ý rằng mặc dù hiện tại vẫn chưa có bằng chứng về việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công như vậy, quý vị cần phải đánh giá ông ấy một cách nghiêm túc. Nếu Tổng thống Putin không ra lệnh tấn công hạt nhân vào lực lượng Ukraine hoặc trung tâm dân cư Ukraine thì có thể một màn phô trương hạt nhân sẽ được phía Nga cân nhắc. Theo các nguồn tin, Mỹ đang nghiên cứu một loạt kịch bản có thể xảy ra để đưa ra các phương án dự phòng về cách Washington và các đối tác sẽ phản ứng với bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào từ phía Nga. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ các phương án mà Mỹ đang chuẩn bị cụ thể là gì. Một cuộc tấn công hạt nhân vẫn được coi là khó xảy ra. Mặc dù mối quan ngại của các quan chức Mỹ về khả năng xảy ra một cuộc tấn công như vậy đã tăng lên trong những tuần gần đây. Một nguồn tin tình báo Mỹ cho biết thất bại không phải là một lựa chọn của ông Putin. Trong cuộc phỏng vấn với CNN vào ngày 2 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho hay, ông vẫn chưa nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc Tổng thống Putin đã quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Ngoài ra, điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ về truyền thông chiến lược, ông John Kirby cho biết Washington đang quan sát chặt chẽ các động thái của Nga tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia giữa những lo lắng về việc ông Putin có thể leo thang cuộc xung đột tại Ukraine. Ông cũng lưu ý Mỹ đã suy nghĩ cặn kẽ về các phản ứng đối với việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 3 tháng 10, nêu rõ Nga ưu tiên cách tiếp cận cân bằng chứ không dựa vào cảm tính trong vấn đề vũ khí hạt nhân. Ngay cả những thời khắc khó khăn cũng không nên để cảm xúc xen vào bất kỳ đánh giá nào. Do đó,